Chào mừng các bạn đã quay trở lại với STKIT TV Như đã hứa, ngày hôm nay chú Hề ST sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo hình một chú chuột đi bằng bốn chân Chúng ta cùng bắt đầu nhé Để tạo hình được chú chuột chúng ta cần bốn quả bóng màu xanh lá cây hoặc là bốn quả bóng cùng một màu theo ý mình chọn một quả bóng màu vàng và một quả bóng màu đen rồi chúng ta bắt đầu đầu tiên chúng ta sẽ thổi một quả bóng màu xanh lên trước quả bóng màu xanh chúng ta thổi khoảng nửa quả chúng ta bóp mềm thật là mềm ở ngay đoạn đầu này đúng không tay chúng ta vừa bóp và chúng ta vừa xoắn thẳng đúng không tay vừa bóp vừa xoắn để cái đoạn này chúng ta sẽ có đoạn rất là mềm Đó. chúng ta cột cái này vô đây chúng ta cột như sao cho nó mình có cái độ kéo này các bạn chút xíu mình làm mũi của con chuột tiếp theo chúng ta làm tức là một đoạn khoảng bốn ngón tay ta tạo một cái khóa đây cái khóa này khoảng một máu rưỡi khóa à. tiếp theo ta cũng tạo một đoạn bốn ngón tay cân đối bằng đoạn này ta cột chung vào đây ở đây chúng ta bóp mềm mình làm một đoạn khoảng 5 ngón tay cũng vào đây tiếp theo chúng ta cuốn một vòng tròn 4 ngón tay bên này cũng một vòng tròn khoảng 4 ngón tay ta thổi bóng màu đen lên bóng màu đen mình chúng ta thổi khoảng nửa quả đây các bạn tập bắn hơi đều hơi đi tắt cổ lại tắt cổ sao cho mình giữ được cái đầu này cho nó tròn nha rồi mình ngắt bỏ mình ngắt bỏ để giữ lại một đoạn cái này cái này 再煮汤。 con mắt cho con chuột các bạn nha cái này chút xíu là dùng còn cái này là cái mũi của con chuột bây giờ ta sử dụng ta lấy đầu này ta luồn vô cái ta kéo thật căng ta cột vô cái cái khóa rồi các bạn kéo thật căng chút xíu các bạn nhé <clears throat> bây giờ ta chỉnh sửa cái mũi con chuột rồi chúng ta đã xong cái đầu của con chuột tiếp theo ta thổi quả bóng màu xanh lá cây lên tiếp tục thổi khoảng nửa quả Trên này ta có ta làm khoảng tầm 7 ngón tay Một 7 ngón tay Tương tự ngón tay Đây ta khóa một cái khóa Khóa khoảng hai ngón tay thôi Tiếp tục làm một cách một đoạn khoảng 7 ngón tay tương tự gọi là dưa ta ngắt bỏ trước rồi tiếp theo ở đây ta làm một đoạn ta vặn một đoạn khoảng bốn tay đây ta làm ba cái móng chân ba móng chân của con chuột ba móng chân đó là tương đương với ba cái khóa một cái khóa khoảng một ngón tay quá này càng đẹp càng đẹp các bạn vô đây rồi ở đây đây chúng ta sẽ tạo một cái trái nho nhỏ đây cộng với hai cái khóa nhỏ đây như thế này một trái nho làm cái khóa là một trái nho nhỏ ở trong và một trái nho nhỏ ở ngoài trái nho nhỏ ở ngoài chúng ta sẽ làm cái khóa rồi như thế này các bạn nhé ta bóp này ta ấn chừng xuống tới đây 15 cm à, tùy các bạn mình ướm sao cho bằng cái này được đây, là hai chân trước hai chân trước của chú chuột nha tiếp tục làm ba cái móng chân và ba cái khóa ba khóa nhỏ làm ba cái móng tương tự làm chân bên kia sau đó sao cho hai chân bằng nhau nhé các bạn vào từ dưới lên đây ta sẽ cột một vài dưa này ngắt không có bỏ nha tiếp tục phần dưa này ta cột vào đây cột vào cái đuôi ta làm à, một cái chân chân sau ta cột ba cái khóa ta ngắt để giữ lại làm cái dây cột ngắt để lại cái dây này cho mình, hôm nay ngắt sát bỏ rồi <coughs> tiếp theo ta luồn cái dây này qua qua khe này đó ta cột vào cái móng chân này các bạn chỉnh sao cho cái, cái chân này nó đẹp một chút nhé rồi các bạn ơi bây giờ chúng ta sẽ dùng con mắt hôm nay chúng ta đã làm chúng ta làm con mắt bây giờ ta nhét vào xíu thôi khúc vậy thôi à. hai ngón hơn hai ngón chút chúng ta làm một cái khóa đây ta làm hai cái khóa như thế này rời nhau các bạn nhé rồi chúng ta cột lại rồi tiếp theo ta cũng làm cái khóa hơn hai ngón tay chút tiếp tục x là nhét vô hai cái lỗ tai này nhá thiếu phần gì phần đuôi quả màu xanh cuối cùng nữa các bạn đuôi dài hơi đôi ngắn cho mình nhé mình thổi lên một chút xíu này mình lấy đuôi khoảng tầm này thôi cho cân đối với chuột để lại một cục hơi ta cột vào phần đuôi ta lấy phần này ta làm cái khóa đuôi con chuột rồi chúng ta lấy cái phần bóng vàng hồi nãy mình làm làm cái tai còn dư chia đôi ra thế này ta thổi ít hơi cho nó phồng cái này lên các bạn để chúng ta làm cái mí mắt cho con chuột cái mi thứ hai chúng ta đã hoàn thành chuỗi chuột đi bằng bốn chân, một chân, hai chân, ba chân và bốn chân. Có thêm cái đuôi. Đây các bạn coi. Đúng là này là chuột đồng hay chuột cống. Chít chít chít chít. Chú hề ST làm được, các bạn chắc chắn sẽ làm được. Chúc các bạn thành công. Xin chào thân ái và hẹn gặp lại.